đưa tôi đến núi thánh và nơi ở của Chúa. Bây giờ, tôi sẽ đi đến bàn thờ Đức Chúa Trời. Tức đến cùng Đức Chúa Trời là sự rất vui mừng của tôi. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ lấy đờn cầm mà ngợi khen Chúa. Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta. Chương 5 Nhưng có một người tên là Anania, thuận với vợ là Sapphira, bán gia sản mình và đồng mưu với vợ, giữ lại một phần tiền giá bán rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. phi bèn nói với người rằng, Hỡi Anania, sao quỷ Satan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó. Nếu ngươi chưa bán ruộng đó há chẳng phải là của ngươi sao Khi bán rồi giữ giá đó há chẳng được sao Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào Ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người Bèn là nói dối Đức Chúa Trời Anania nghe nói bấy nhiêu lời Thì ngã xuống và tắt hơi Phàm người nào hay điều đó đều sợ hãi quá đổi Nhưng các gã trẻ tuổi đứng dậy khâm liệm thay người và đem đi chôn. Khỏi đó độ 3 giờ, vợ người bước vào vốn chưa hề biết việc mới xảy đến. Pierre cất tiếng nói rằng, hãy khai cho ta, ngươi đã bán đám ruộng giá có ngàn ấy phải không? Thưa rằng phải, giá ngàn ấy đó. Pierre bèn nói rằng, sao các ngươi dám đồng mưu để thử thánh linh của Chúa? Kìa, chân những kẻ chôn chồng ngươi đang ở ngoài cửa Họ sẽ đem ngươi đi luôn Chính lúc đó nàng té xuống nơi chân Fierre và tắt hơi Các gã tuổi trẻ trở về Thấy nàng đã chết Bèn khiêng đi chôn bên chồng nàng Cả hội thánh đều rất sợ hãi Cho đến người nào nghe tin cũng vậy Bây giờ Có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân Bởi tay các sứ đồ Và các môn đồ đều hiệp một lòng Nhóm nhau dưới hiên cửa Salomon Dầu vậy Chẳng một kẻ nào khác dám nhập bọn với môn đồ, nhưng dân chúng thì cả tiếng ngợi khen. Số những người tin Chúa càng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm. Đến nỗi người ta đem kẻ bệnh để ngoài đường, cho nằm trên giường nhỏ hoặc trên chõng, để khi phi đi ngang qua, bóng của người ít nữa cũng che được một vài người. Dân sự ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo tới thành Jerusalem đem đến những người đau ốm và kẻ bị tà ma khuấy hại, thì hết thảy đều được chữa lành. Bây giờ, thì cả thượng phẩm và những kẻ theo người, ấy là phe Sadduce đều đứng dậy đầy lòng ghen tương, bắt các sứ đồ bỏ vào khám công. Nhưng đương ban đêm, có một thiên sứ của Chúa mở cửa khám cho sứ đồ ra và dặn rằng, Đi đi, hãy trường mặt nơi đền thờ mà rao giảng cho dân chúng mọi lời này của sự sống. Sứ đồ nghe bấy nhiêu lời, vừa lúc rạng ngày vào đền thờ, khởi sự dạy dỗ. Nhưng thầy cả thượng phẩm và những kẻ ở với người đến thình lình, nhóm tòa công luận và hết thảy trưởng lão của dân Israel lại, sai người vào khám đặng điều các sứ đồ đến. Các kẻ sai đến khám, không thấy sứ đồ tại đó, bèn trở về trình rằng, Chúng tôi thấy khám đóng kỹ, lính canh đứng ngoài trước cửa, nhưng lúc mở ra chẳng thấy một người nào ở trong quan coi đền thờ và các thầy tế lễ cả nghe vậy đều bực tức về việc các sứ đồ và về manh mối của việc ấy. Nhưng có người thoạt đến báo với họ rằng kia những người mà các quan đã bỏ tù nay đương ở trong đền thờ dạy dỗ dân sự. Kế đó, quan coi đền thờ và các kẻ sai cùng đi đến nơi bắt và dẫn các sứ đồ đi nhưng không dùng cách dữ tợn vì sợ bị dân chúng ném đá và khi điệu các sứ đồ đi rồi thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng, chúng ta đã cấm nhặt các ngươi, không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, xong các ngươi lại làm cho thành Jerusalem đầy dẫy đạo giáo mình. Vậy các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao? phi và các sứ đồ trả lời rằng, thà phải vâng lời Đức Chúa Trời, còn hơn là vâng lời người ta. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại là đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài làm vua và cứu Chúa để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Còn chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy. Họ nghe mấy lời thì nghiến ngầm, giận hoảng, bàn mưu giết các sứ đồ. Nhưng một người Pharisee tên là Gamaliel làm luật sư được dân sự tôn kính đứng lên giữa tòa công luận truyền lệnh đem các sứ đồ ra ngoài một lát. Kế đó người nói rằng Hỡi người Israel Hãy cẩn thận về điều các ngươi sẽ xử với những người này Trước đây Thiêu đa giấy lên Xưng mình là kẻ tôn trọng Có độ 400 người theo hắn Hắn bị giết và cả thảy những kẻ theo hắn đều tan lạc rút lại chẳng qua là hư không. Kế hắn thì có Juda người Galilee giấy lên về thời kỳ tu sổ dân rủ nhiều người theo mình nhưng rồi cũng chết bao nhiêu kẻ theo phải tan tành nay ta khuyên các ngươi hãy lánh xa những người đó để mặc họ đi vì nếu mưu luận và công cuộc này ra bởi người ta thì sẽ tự hư đi nhưng nếu bởi đức chúa trời ra thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời. Chúng nghe theo lời người thì đòi các sứ đồ trở vào, sai đánh đòn rồi cấm không được lấy danh Đức Chúa Giêsu mà giảng dạy. Đoạn tha ra. Vậy, các sứ đồ từ tòa công luận ra đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Giêsu. Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà sứ đồ cứ dạy dỗ rao truyền mãi về tin lành của Đức Chúa Giêsu, tức là Đấng Christ. Chương 14 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng Này là luật lệ cho kẻ phun về ngày nó được sạch Người ta sẽ dẫn người phun đến thầy tế lễ Thầy tế lễ sẽ ra ngoài trại quân mà kháng bệnh cho Nếu vết phun của người bệnh lành rồi Thì về phần người phải được sạch Thầy tế lễ sẽ truyền đem hai con chim vẫn sống và tinh sạch cây hương nam, màu đỏ sậm và nhành kinh giới. Thầy Tế Lễ biểu cắt cổ một trong hai chim đó trong chậu sành trên nước chảy. Đoạn, bắt lấy chim còn sống với cây hương nam, màu đỏ sậm, nhành kinh giới, đem nhúng trong huyết của chim kia đã cắt cổ trên nước chảy. Thầy Tế Lễ phải giải huyết bảy lần trên người được sạch phun và định người là tinh sạch, rồi thả con chim còn sống ra ngoài đồng. Kẻ được sạch sẽ giặt áo sống mình, cạo hết lông, tắm trong nước, rồi sẽ được tinh sạch. Kế đó, người được vào trại quân, nhưng phải ở ngoài trại mình trong 7 ngày. Qua ngày thứ bảy, người sẽ cạo hết lông, tóc, râu và lông mày mình, giặt quần áo và tắm mình trong nước thì sẽ được tinh sạch. Qua ngày thứ 8, người bắt hai chiên con đực không tỳ vít chi một chiên con cái chưa giáp năm Không tỳ vít chi 3 phần 10 epha bột lọc chế dầu Làm của lễ chay Và một lót dầu Thầy tế lễ làm lễ nên thanh sạch Sẽ đem người đang được sạch Và các vật đó Đến trước mặt Đức Giê-hô-va Tại cửa hội mạc Kế đó Thầy tế lễ sẽ bắt một trong hai chiên con đực dân làm của lễ chuộc sự mắc lỗi với một lót dầu và đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn người giết chiên con đó trong nơi thường giết các con sinh dùng làm của lễ chuộc tội và của lễ thiêu, tức là trong một nơi thánh. Vì của lễ chuộc sự mắc lỗi thuộc về thầy tế lễ như của lễ chuộc tội vậy. Ấy là một vật chí thánh. Thầy tế lễ sẽ lấy huyết của con sinh tế chuộc sự mắc lỗi bôi trên trái tay hữu của người được sạch, trên ngón cái tay mặt và trên ngón cái chân mặt. Đoạn lấy lót dầu đổ trong bàn tay tả mình nhúng ngón tay hữu vào dầu trong bàn tay tả mình mà rải bảy lần trước mặt Đức Giê-hô-va. Dầu còn lại trong bàn tay mình, thầy tế lễ sẽ lấy bôi trên trái tay hữu của người được sạch, trên ngón cái tay mặt và ngón cái chân mặt, tức trên lớp huyết của của lễ chuộc sự mắc lỗi. Dầu còn dư lại trong bàn tay mình, thầy tế lễ sẽ đổ trên đầu người được sạch. Vậy thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn, Thầy tế lễ sẽ dân của lễ chuộc tội đang làm lễ chuộc tội cho người được sạch sự ô uế mình. Kế đó, thầy tế lễ sẽ giết con sinh dùng làm của lễ thiêu, dâng lên với của lễ chay trên bàn thờ. Vậy, thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người này, thì người này sẽ được tinh sạch. Nhưng nếu người đó nghèo nàn, không phương thế đủ dân những lễ vật này, thì phải bắt một chiên con đực dùng làm của lễ chuộc sự mắc lỗi, dân đưa qua đưa lại đặng làm lễ chuộc tội cho mình một phần mười bột lọc chế dầu làm của lễ chay và một lót dầu. Tùy theo phương thế mình, người cũng đem nộp hai con chim cu hay là hai bò câu con. Con này dùng làm của lễ chuộc tội, con kia dùng làm của lễ thiêu. Qua ngày thứ 8, người phải vì sự nên thanh sạch mình, đem nộp các lễ vật này cho thầy tế lễ tại cửa hội mạc, trước mặt Đức Giê-hô-va. Thầy tế lễ sẽ bắt chiên con đực định làm của lễ chuộc sự mắc lỗi và một lót dầu, rồi dâng lên, đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn, người giết chiên con dùng làm của lễ chuộc sự mắc lỗi, lấy huyết bôi trên trái tai hữu của kẻ được sạch, trên ngón cái tay mặt và trên ngón cái chân mặt. Rồi, thầy tế lễ đổ dầu vào bàn tay tả mình. Ngón tay hữu nhúng lấy dầu đổ trong bàn tay tả rải bảy lần trước mặt Đức Giê-hô-va và bôi trên trái tay hữu của người được sạch, trên ngón cái tay mặt và trên ngón cái chân mặt, tại nơi đã bôi huyết của lễ chuộc sự mắc lỗi. Dầu còn dư lại trong bàn tay, thầy tế lễ sẽ đổ trên đầu người được sạch, đặng làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn, thầy tế lễ sẽ dâng một trong hai con chim cu hoặc một trong hai con bò câu con tùy theo vật họ nộp Dân con này dùng làm của lễ chuộc tội, con kia dùng làm của lễ thiêu với của lễ chay. Vậy, thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người được sạch trước mặt Đức Giê-hô-va. Đó là luật lệ về lễ nên thanh sạch của kẻ nghèo nàn bị vít phung. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Mô-se và A-rôn rằng Khi nào các ngươi sẽ vào xứ Cana-an mà ta sẽ cho các ngươi làm sản nghiệp nếu ta dán một vít mốc như vít phun trong nhà nào của xứ các ngươi sẽ được làm sản nghiệp. Chủ nhà đó phải đến cáo cùng thầy tế lễ rằng tôi thấy như có một vít mốc trong nhà. Trước khi vào kháng vít mốc đó, thầy tế lễ phải truyền họ đem đồ đạc trong nhà ra hết hầu cho khỏi bị lây ô uế. Sau dời xong, thầy tế lễ sẽ vào đặng kháng nhà. Người sẽ xem vít đó. Nếu nó ở nơi vách có lỗ màu xanh xanh hoặc đỏ đỏ, bộ sâu hơn mặt vách, thì thầy tế lễ phải đi ra đến cửa ngoài, niêm nhà lại trong bảy ngày. Ngày thứ bảy, thầy tế lễ trở lại, nếu thấy vít ăn lan ra trên vách nhà, thì phải truyền gỡ mấy cục đá bị vít lây, liện ra ngoài thành trong một nơi dơ dái. Đoạn, biểu người ta cạo trong nhà và chung quanh nhà, và hốt bỏ bụi cạo đó ra ngoài thành trong một nơi dơ dái, rồi lấy đá khác trám vào chỗ đá cũ và đem hồ mới tô lại khắp nhà. Nhưng nếu sau khi đã gỡ mấy cục đá, cạo nhà và tô lại, vít đó trở lại lỡ trong nhà, thì thầy tế lễ phải đến kháng nữa. Nếu thấy vít ăn lan ra, ấy là một vít phun ăn ruồng nhà, nhà đã bị ô uế. Vậy họ phải phá nhà đi, đá, gỗ và hồ, rồi đem đổ hết thải ngoài thành trong một nơi dơ dái. Trong lúc niêm nhà, Ai đi vào thì sẽ bị lây ô uế cho đến chiều tối. Ai ngủ hoặc ăn trong nhà đó phải giặt quần áo mình. Nhưng sau khi nhà đã tô rồi, nếu thầy tế lễ trở lại, kháng thấy vít không ăn lan trong nhà, thì phải định nhà là tinh sạch, vì vít đó đã lành rồi. Đặng làm lễ nên thanh sạch cho nhà, người phải lấy hai con chim, cây hương nam, màu đỏ sậm và ngành kinh giới, giết một con chim trong chậu sành trên nước chảy, rồi lấy cây hương nam, nhành kinh giới màu đỏ sậm và con chim sống nhúng hết trong huyết con chim đã cắt cổ trên nước chảy và rải bảy lần trên nhà. Vậy, người dùng huyết con chim nước chảy, con chim sống, cây hương nam, nhành kinh giới và màu đỏ sậm đặng làm lễ khiến nhà nên thanh sạch. Đoạn, người thả con chim sống bay ra ngoài thành đến nơi ruộng. Người sẽ làm lễ chuộc tội cho nhà, thì nhà sẽ được sạch. Đó là luật lệ về các thứ vít phung và tật đồng đanh, về vít mốc trên quần áo và nhà ở như vít phung, về chỗ sưng, chỗ lở ra và chỗ đếm, Đặng dạy cho biết khi nào ô uế và khi nào tinh sạch. Đó là luật lệ về bệnh phung vậy. Chương 15 Đức Giê-hô-va lại phán cùng mô se và A-rôn rằng Hãy truyền cho dân Israel rằng Phàm người nam nào thân mình bị bệnh bạch trượt thì vì cớ đó bị ô uế. Sự ô uế người bởi nơi bạch trượt hoặc thân mình chảy bạch trượt ra hay là ứ lại thì người bị ô uế. Hễ giường nào người bệnh bạch trượt nằm đều sẽ bị ô uế và các vật nào người ngồi trên cũng sẽ bị ô uế. Ai đụng đến giường người phải giặt quần áo mình tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Ai ngồi trên vật chi mà người bệnh bạch trượt đã ngồi phải giặt quần áo mình tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Ai đụng đến mình người bệnh bạch trượt phải giặt quần áo mình tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Nếu người bệnh bạch trượt nhổ nhầm người nào tinh sạch thì người đó phải giặt quần áo mình tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Hễ xe nào người bệnh bạch trượt ngồi lên đều sẽ bị ô uế. Hễ ai đụng đến bất kỳ vật chi dưới mình người bệnh bạch trượt đều sẽ bị ô uế đến chiều tối. Còn ai mang các vật đó phải giặt quần áo mình tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Ai bị người bệnh bạch trượt rờ đến mà nếu người bệnh đó không rửa tay mình trong nước thì ai đó phải giặt quần áo mình tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Đồ xanh bị người bệnh bạch trượt đụng đến phải đập bể đi, còn đồ gỗ thì rửa trong nước. Vả khi người nam bị bệnh bạch trượt đã lành rồi, thì phải tính từ ngày lành đến bảy ngày. Kế giặt quần áo mình và tắm trong nước chảy, đoạn người sẽ được tinh sạch. Qua ngày thứ tám, người bắt cho mình hai chim cu hay là hai con bò câu con đến trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa hội mạc và đưa cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ dâng con này làm của lễ chuộc tội, con kia làm của lễ thiêu. Vậy, thầy tế lễ vì cớ bệnh bạch trượt sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va. Hễ người nam di tinh phải tắm trọn mình trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Phàm quần áo và da bị dính phải giặt rửa trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Khi nào người nam và người nữ giao cấu nhau thì phải tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Khi nào một người nữ có kinh nguyệt phải chịu ô uế trong bảy ngày hễ ai đụng đến người sẽ bị ô uế đến chiều tối. Phàm vật gì người nằm hay ngồi trên trong lúc mình không sạch sẽ bị ô uế. Ai đụng đến giường người phải giặt quần áo mình tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Ai đụng đến vật gì người đã ngồi trên phải giặt quần áo mình tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Nếu có vật chi nơi giường hoặc trên đồ người ngồi, hễ ai đụng đến sẽ bị ô uế đến chiều tối ví bằng một người nam giao cấu cùng người nữ đó và sự ô uế kinh nguyệt dính người nam thì người nam sẽ bị ô uế trong bảy ngày. Phàm giường nào người nằm đều cũng sẽ bị ô uế. Khi một người nữ ngoài kỳ kinh nguyệt mình lại có lưu huyết nhiều ngày hoặc là bị mất quá kỳ sẽ bị ô uế trọn trong lúc lưu huyết như trong lúc kinh nguyệt mình vậy. Trong trọn lúc lưu huyết Bất kỳ giường nào người nằm trên sẽ như cái giường của kỳ kinh nguyệt Và mọi vật nào người ngồi trên đều sẽ bị ô uế như trong kỳ kinh nguyệt vậy Ai đụng đến các vật đó sẽ bị ô uế, phải giặt quần áo mình tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối Khi nào huyết người nữ cầm lại rồi, phải tính từ ngày lành đến 7 ngày, đoạn sẽ được tinh sạch Qua ngày thứ 8, người bắt hai con chim cu hoặc hai con bò câu con đem đến thầy tế lễ tại cửa hội mạc. Thầy tế lễ phải dâng con này làm của lễ chuộc tội và con kia làm của lễ thiêu. Vậy, thầy tế lễ vì cớ sự lưu huyết ô uế người sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va. Thế thì các ngươi sẽ phân cách dân Israel ra xa sự ô uế của họ, kẻ họ làm ô uế hội mạc ta vẫn ở giữa họ mà phải chết trong sự ô uế mình chăng? Đó là luật lệ về người nào bị bệnh bạch trượt